anh em này tôi kỷ niệm anh em đôi ba tiếng bạc anh em nhá cái hàng này bát đĩa quân cá là xanh chín đồ chơi mới nhất của cái năm nay anh em này tứ tử tôi sóc luôn này sau xong đặt xuống anh em này bạc chẵn anh em này chuẩn sấp đôi anh em nhá tiếp tục này cái hàng này á, là con là cái đều chơi rất chuẩn chỉnh anh em này tiếp tục cầu chẵn này anh em này tiếp tục sấp đôi này tiếp tục anh em nhá sau xong đặt xuống này bạc đi rồi bạc lẻ 10 triệu vào mặt lẻ anh em này chuẩn ba đen em này đây được coi là công nghệ sáng tạo vượt trội nhất anh em nhá tiếp tục tiếng nữa như cho anh em này bạc lẻ anh em nhá 10 triệu lẻ anh em này chuẩn ba trắng đi ba đen anh em này đấy thì vừa rồi anh tú vừa kỷ niệm anh em đôi ba tiếng bạc thì trực tiếp là tôi đúc cái máy này vào trong người anh em nhá đây là cái máy đánh sóc đĩa mới nhất tiên tiến nhất cải tiến nhất Đấy, đây là được gọi là cái máy với cái tên gọi rất thân thiện đó là cái máy nhận diện màu quân anh em này thì máy nhận diện màu quân là như thế nào sẽ nhận diện được hình ảnh của quân vị anh em này thì nó có thể nhận diện tất cả các loại quân em nhé Vina, Thăng Long, chắn đóm, bài thuốc anh em vùng miền địa phương gì chơi quân vị gì alo trực tiếp cho anh Tú Casilo 0976483333 anh em nhé để tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh em cách chơi và sử dụng một cái thiết bị dễ chơi dễ dùng nhất anh em này thì tất cả sản phẩm của tôi tung ra thị trường đều có cái mã để anh em check hàng chuẩn chỉ hàng công ty hàng chính hãng anh em này thì khi một sản phẩm tôi bán ra sẽ có phiếu hành cho anh em đổi mới một tháng và bảo hành một năm thì cái máy nhận diện màu quân như thế nào nhiều anh em đã mua hàng an toàn vào bờ thì tôi không nói nhiều anh em chưa biết về hàng và chưa biết về công ty của tôi thì anh em trực tiếp tập trung coi hết cái clip này thì cái hàng này anh em nhé bát đĩa quân cá là xanh chín 100 trăm tôi kiểm tra bát đĩa cho anh em anh em này hàng cực kỳ dễ chơi anh em nhé bát thì bát nào cũng được đến sòng đến sới anh em đi lên nhà tôi mua hàng ưu tiên anh em có thể cầm bát cầm đĩa của anh em đi đến thử thoải mái anh em nhé để cho anh em có cái đồ chơi nó chuẩn chỉ nhất nó ok nhất anh em này đây đĩa thì đĩa nào cũng được Đấy, thử hàng trực tiếp anh em qua bến xe mới đình qua khu vực Sài Gòn đến bến xe miền Đông anh em nhé nhân viên đó vào tư vấn hướng dẫn tận tình cho anh em Đấy quân thì quân vị nào được trong khổ là có clip thì hôm nay tôi làm trực tiếp với quân vị bài anh em nhé em nhìn cho tôi nhiều này tất cả các loại vị thì đều tất cả đều có hình ảnh của quân vị anh em này từ những cái bao thăng long hay tất cả các loại thuốc hay loại chắn hay là các loại bài thì đều có tất cả mỗi một loại bài có cái đặc thù riêng anh em phải biết sân chơi của anh em là chơi loại mẫu vị gì thì ví dụ tôi hướng dẫn anh em biết sân chơi của anh em anh em chơi cái vị bài này thì trước khi đi chơi anh em lập trình cái vị bài đi để cho máy nhận diện màu quân nó quét qua tín hiệu quân vị để anh em thể chơi được anh em này bây tôi bỏ cái bộ vị tôi lấy một bộ vị ngẫu nhiên khác anh em nhá à, tôi lấy một cái lá bài ngẫu nhiên anh em này à, lấy hai lá luôn anh em này Đấy, cái máy này sử dụng làm sao máy này trực tiếp là dùng pin sạc anh em nhá đấy anh em cắm cổng sạc trực tiếp có công tắc nguồn lên đây anh em bật lên này anh em này tắt này bật này đấy trực tiếp đèn nó sẽ nháy một đèn anh em này đây đó là cái bệ 360 quét anh em nhá quét đa chiều luôn cái khoảng cách bắt đó là 3 mét hất về đứng hay ngồi đều chơi được là con là cái đều chơi được em nhá anh em ngụy trang chân đống đồng túi quần túi áo dung một đánh nè dung hai đánh chặn rất hiệu quả em này Đấy, thì bây giờ tôi đã vừa bà tò là tôi bà tò anh em này thì anh em nhìn nhá thì khi cái lá bài này quân đỏ quân đen quân rô quân tép không quan trọng thì nó thu tín hiệu tín hiệu lưng của cái quân vị này anh em nhá đấy tôi sẽ để trực tiếp vào cho anh em 10 đến 15 giây anh em này để cho máy thu tín hiệu quân vị và tôi sẽ cắt cái lá vị này anh em nhá đây là cái lá vị anh em chuẩn bị trước ở nhà còn đây là cái lá vị ở à, sân chơi người ta chơi cái lá vị này anh em nhá em alo trực tiếp cho anh tú 097648 tứ quý ba anh em này để tư vấn miễn phí cái đồ chơi mới nhất này đã được 15 giây tôi bỏ lá vị này ra anh em nhé tôi cắt trực tiếp cái lá vị này anh em này để cho anh em kỷ niệm anh em đôi ba thì bạc này chơi nó có ok không hàng này đi chơi là hàng đẳng cấp mới nhất ở nhà tôi đại lý phân phối cho nên giá cả rất là phải chăng cho anh em để em alo trực tiếp để có một cái đồ chơi chuẩn nhất thì đến sân chơi anh em chỉ việc bật công tắc búc cái máy vào trong người đi chơi sạc đi đầy đủ anh em này tôi sẽ để trực tiếp ra đây anh em nhá anh em cùng cảm nhận nhịp rung với tôi nháy một đèn rung một đánh nẻ nháy hai đèn rung hai đánh chắn cự ly 3 mét hết về trong khổ là có clip tôi để ra đây tôi để cái nhịp rung to và khi em đi chơi lúc cho người dùng cực kỳ là kín đáo thì em như này sóc xong đặt xuống 3 năm giây mới trả kết quả anh em nhá vì nó đã quét được cái mặt lưng của quân vị rồi anh em này tôi xong luôn anh em này hàng rất là dễ chơi luôn là con là cái đều chơi được hai dung hai đèn hai nhịp đó là bạc chẵn anh em nhá anh em này rất chuẩn anh em này rất là ok hàng này đi chơi bảo đảm anh em kín đáo bảo mật lấy lại tất cả gì đã mất đây được gọi là đồ chơi vượt trội và ưu tiên nhất cho những anh em mua hàng sớm để cho cái giá nó phải chăng nhất anh em này tiếp tục cầu chẵn này 10 triệu chẵn này anh em này tiếp tục sấp đôi anh em nhá đấy nhà tôi bán hàng là uy tín là vàng em nhá uy tín trách nhiệm hàng hóa thì chuẩn chỉ đấy, đi chơi cái đồ này à đồ chơi mới nhất không phải bát đĩa quân cán tất cả đều xanh chín này bạc lẻ anh em này bạc đi rồi này anh em rất ok thì cái thời buổi người khôn của khó để anh em luồn được những bắt hình đĩa khiển đĩa chiều nó rất là khó khăn anh em nhé thì cái đồ chơi là chuẩn chỉ nhất tôi giới thiệu cho anh em anh em này Đấy, à, cái hàng này là cái hàng đi chơi là nhiều anh em hổ báo cáo trộn săn tìm anh em nhé đó là cái máy nhận diện màu quân anh em này một dung dung dứt khoát bạc lẻ anh em nhé rất ok Đấy, rất là chuẩn chỉ luôn tiếp tục này thì mình ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo tùy anh em anh em alo trực tiếp cho anh tú 0976 48 ba anh em này hai dung bạc chẵn anh em nhé bạc đi rồi rất chuẩn chỉ thì bây giờ tôi sẽ đúc trực tiếp cái máy vào trong người tôi đánh cho anh em đôi ba tiếng bạc anh em để anh em có cảm nhận nhịp rung không rung rất nhẹ rất êm luôn anh em này tôi đánh luôn này sóc xong đặt xuống này ba năm rơi có kết quả anh em nhá bạc chẵn anh em này tứ tử anh em nhá rất chuẩn chỉ luôn anh em này kỷ niệm cho anh em tiếng cuối này một dung bạc lẻ anh em này rất chuẩn chỉ thì bây giờ tôi sẽ để cái máy ra ngoài anh em mình cùng cảm nhận anh em này anh em này chẵn này rung hai nhịp anh em này hai rung hai nhịp anh em nhé nẻ là rung một nhịp rất là rõ ràng Đấy, rất rõ ràng tứ tử vẫn là rung hai anh em nhé rất là chuẩn chỉ luôn Đấy, rất là ok anh em vừa rồi tôi kỷ niệm anh em đôi ba tiếng bạc anh em đi chơi thử hàng trực tiếp qua bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Đông Sài Gòn nhân viên đó và tư vấn miễn phí đó cái máy nhận diện màu quân anh em nha cái hàng này hàng chơi mới nhất đi chơi đẳng cấp an toàn và bảo alo cho anh tú 09764843 anh em lên trực tiếp bến xe mỹ Đình hoặc bến xe Đông cho tôi bán tất cả đồ và bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không anh em nha anh em hãy là người mua hàng thông thái nhất với một cái sản phẩm thiết bị tinh vi và tối ưu nhất thì số lượng về có hạn anh em nhá nhanh tay là người mua hàng đầu tiên mình mua hàng mình đầu tư một lần mình chơi mãi sẽ có một phiếu bảo hành cho anh em của công ty chính hãng anh em này thì cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi anh em sóc cơ những anh em đang chơi môn đánh sóc đĩa là một này tài xỉu là hai này bầu tôm cua cá là ba này anh em hãy tập trung quay clip của công nghệ 4.0 hôm nay giới thiệu cho anh em kính nhìn xuyên bát mình bê thẳng từ Macau về anh em nhé thì cái kính nhìn xuyên bát này thì khi đi chơi anh em không cần gì cả chỉ sợ anh em không có sân để anh em chơi thôi đấy thì trước tiên vào test đồ cho anh em mình bấm đồng hồ dậy lên để chứng minh cho anh em là clip không bị cắt ghép anh em nhé thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái kính này thì cái kính này anh anh anh em đang nhìn ở trên màn hình đây cái chính cái kính này nó sẽ nhìn được chất uh, bát sành bát sứ hay là bằng mổ cao su hoặc là thùng nhựa anh em đánh bầu tung cá là nó nhìn được hết đấy anh em nhé thì uh, bây giờ mình sẽ nói chi tiết về cái kính này cái kính này ấy, thì cái quan trọng nhất của nó là cái nước này đây là cái uh, nước uh, dưỡng ẩm cho cặp kính luôn luôn là có độ ẩm nó không bị khô cũng như là nó không bị mờ đi anh em nhé rất là nhiều anh em ở bên Macau cũng có chia sẻ cái bí quyết này cho mình nếu anh em nào hết nước này thì anh em hãy liên hệ lại cho mình mình sẽ cung cấp cho anh em tầm một năm miễn phí đấy thì cái nước này nó cũng không uh, uh, không phải ở đâu cũng có anh em nhé thì chỉ có mình nhập kính thì mới có thôi đấy thì trước tiên vào test hàng ấy thì mình sẽ nói giới thiệu cho anh em đây là cái đoàn cuối của môn đánh sóc đĩa bầu tôm cua cá và tài xỉu rồi không cần anh em phải đồ đạc gì cả đấy đây là cái công nghệ cuối rồi mà khôi khẳng định là những anh em nào đang đánh sóc đĩa này tài xỉu này bầu cua này coi được cái clip của công nghệ 4.0 hôm nay mình làm ra cho anh em anh em phải tá hỏa anh em phải xem lại cái cách chơi của anh em anh em nhé đấy không biết là cái cuộc chơi của anh em 5 triệu hay 10 triệu hay 1 tỷ hay 10 tỷ nhưng xem một công nghệ này anh em sẽ phải tá hỏa mà mình tin chắc anh em phải gọi điện cho mình bởi vì cái số lượng của mình ấy là nó có số lượng nhất định phục vụ anh em chơi tết chứ không phải là tràn lan là đậu có anh em nhé đấy lưu ý với anh em là anh em nếu anh em xem những clip của những cái cơ sở khác cắt ghép và ăn trộm video của mình ấy thì anh em hãy đề phòng nhé video của mình sẽ không có những cái gì gọi là đen đen hay vàng vàng ở trên clip hết anh em nhé lên làm thẳng trực tiếp trực tiếp và không cần gì cả anh em nhé bởi vì cái kính này là nhìn thấy xuyên thấu hết hiện tại thì mình đang đeo cặp kính này vào trong mắt rồi nên là mình nhìn mọi thứ hầu như là xuyên thấu hết anh em nhá đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tôi tí tôi sẽ cho tí tôi sẽ cho cái kính thử lên ống kính để cho anh em xem là cái độ xuyên thấu của nó tới đâu anh em nhá bát đĩa không cần bát đĩa mua ngoài chợ đĩa mua ngoài chợ và quân vị thì anh em có thể chất cắt quân vị trên mọi chất liệu đều nhìn được bởi vì là cái kính này anh em nhìn ấy thì là nhìn được tất cả các loại màu chứ không phải là màu đen trắng anh em nhé đấy bát bình thường mua ngoài chợ đĩa bình thường mua mua ngoài chợ bây giờ mình đi test luôn cho anh em xem mình đang đeo cái mình đang đeo cặp kính này vào trong mắt rồi nên là nhìn thì rất là rõ đây là cái kính ba đen mình sẽ cho cái kính thử lên ống kính để cho anh em xem ba đen anh em này anh em nhìn chưa anh em nhìn thấy ba đen chưa rất là nét đấy anh em thấy độ xuyên thấu của nó như nào đây mở ba đen chồng quân nhìn thấy hết anh em này chưa Đấy, thử lại tiếng nữa cho anh em đây là tiếng sấp hai anh em này tiếng sấp hai anh em nhá cho anh em xem luôn này sấp hai này anh em này Đó. anh em nhìn thấy led chưa chỉ sợ không có sân chơi thôi mở sấp hai thử tiếng nữa cho anh em đây là cái tiếng sấp hai tiếp anh em này vẫn là sấp hai vẫn trồng vị cho anh em xem luôn anh em nhìn nét chưa Đấy, đây cho anh em xem cho anh em xem kỹ luôn bát đĩa không cần, Đấy, nhìn được xuyên bát sứ này trong quân chồng anh em này nhìn được xuyên bát sứ này và mổ cao su và cái uh, thùng bầu cua anh em đánh bầu cua thì anh em hãy đăng ký kênh để video sau mình sẽ nói trực tiếp về cái mổ cao su và cái uh, thùng nhựa anh em nhá nhìn cực lét luôn đấy nhìn như ở trên video luôn đây là bát sành bát sứ mua ngoài chợ anh em này chưa bát sành bát sứ mua ngoài chợ không cần anh em này bát sành bát sứ mua ngoài chợ tiếp cho anh em xem một ván nữa này đấy. số lượng nó có nó có số lượng rất nhất định chứ không phải là chẳng nan anh em nhé đấy sóc này ai sóc cái được đấy. tứ đen đây cái này tiếng này nó hơi tròng anh em này chưa anh em nhìn chưa tứ đen này hãy mở này chưa quân chồng nhìn hết anh em này chưa đấy thì anh em nào quan tâm sản phẩm anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình tránh tình trạng mua phải hàng giả hàng nhái rất là nhiều cơ sở anh em nếu anh em đánh cờ bạc này em biết rồi rất nhiều cơ sở buôn bán đồ cờ bạc bịp nhưng cái hàng kính nhìn xuyên bát này thì không phải ai có mình khẳng định là mình là số 1 ở Việt Nam này anh em nhá số 1 ở Việt Nam mới nhập được từ bên à, Macau về chứ không phải ai nhập được nên là có số lượng nhất định phục vụ anh em chơi Tết đấy thì lưu ý với anh em là cái ổ hộp kính này nhá thì ở những cái tình trạng là anh em chưa đeo kính áp tròng bao giờ thì bây giờ tôi sẽ cho anh em xem luôn kính áp áp tròng mình đang đeo một à, một chiếc ở trong mắt này anh em này đây mình sẽ lấy ra cho anh em xem cho anh em xem luôn một cặp này anh em này rồi ok lấy được một cái này anh em này Đấy, anh em đấy lấy thêm một cái nữa cho anh em thì cái này nó luôn luôn nó là, là ẩm nó luôn luôn nó phải ẩm anh em nhá thì anh em đeo nó mới thoải mái bắt được đây đây anh em đây là cái kính áp tròng nhìn xuyên bát khi anh em đeo cái kính này vào trong mắt ấy thì hoàn toàn là 100% là êm mắt nó không bị uh, vướng bận gì cả nó rất là an toàn và ok người ngồi bên cạnh hoặc đối diện quan sát thật kỹ cũng không thể phát hiện được đấy thì mình sẽ nói qua cho những anh em là chưa đeo kính áp tròng đây chính là cái, cái ờ, ờ, để gắp ờ, kính này anh em để gắp kính ra ngoài anh em nhé đây Đấy, đây chính là cái hộp để khi anh em đi vào sóng suối anh em không phải mang cái hộp này nữa anh em đúc cái hộp và cái mắt vào đây đổ thêm đổ tí nước đúc vào đây Đấy. còn cái này là cái để tròng mắt đây anh em đây anh em đây là cái để tròng mắt này này anh em dương mắt ra anh em đúc vào phát ra vào vào mắt thôi anh em nhé đây em nó rất là đơn giản thôi thì anh em nào quan tâm sản phẩm anh em liên hệ cho mình theo số điện thoại trên màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em tránh tình trạng anh em mua phải hàng giả hàng giá nhà hàng nhái nhá anh em hãy là người thông thái khi mua hàng xin chúc mừng anh em đã chào anh em, hôm nay anh Tú Hà Nội giới thiệu anh em tất cả đồ chơi mẫu sản phẩm mới nhất dành cho bộ môn soi đĩa bịp anh ơi. Trước khi giới thiệu sản phẩm tôi sóc em đôi ba tiếng bạc. Cái hàng này em bắt những con cá là của sòng hồ sới thì không liên quan đến sòng đến sới em đúc một thiết bị báo dung trực tiếp cho người là anh em báo được kết quả về chẵn hay về lẻ rồi. Bạc lẻ em này, rất ok ba đen anh em nhé cái đồ chơi đồ chơi mới nhất dành cho bộ môn soi bịp nhà tôi bắt tay trực tiếp với đối tác với nước bạn mới ra mắt được cái sản phẩm này tinh vi hiệu quả chính xác anh em nhé bạc lẻ em này anh em này tiếng này sai này, tôi bỏ qua này. tiếp tục anh em này tỷ lệ chính xác của cái máy lên đến 90 95 phần trăm anh em nhé rất là hiệu quả đi chơi là ăn được tiền anh em này bạc lẻ anh em này em này đồ chơi rất là chuẩn xác chuẩn chỉ trăm phần trăm luôn đánh đâu được đó đi chơi là ăn được tiền rồi anh em này xong xong đặt xuống anh em này bạc chắn anh em này rất là ok anh em nhé thì vừa rồi tôi xong cho anh em vài ba tin, bạc em mình đã kiểm chứng được cái độ chuẩn chỉ tôi đúc trực tiếp cái máy cảm biến AZ 10 vào trong người anh em này cái máy này là đồ chơi chuẩn nhất mới nhất nhà tôi ngụy trang trực tiếp với dòng iPhone 5 hay các dòng iPhone 6 Samsung Oppo hoặc cấy trực tiếp trên máy của anh em nhà tôi đều làm được em alo cho anh tú 0976408888 để tư vấn cái sản phẩm này nhà tôi bán hàng tung ra thị trường thì sẽ bảo hành cho anh em đổi mới một tháng và 70 phí một năm nên em hoàn toàn yên tâm về những sản phẩm chất lượng chính hãng nhà tôi phân phối 15 năm tất cả dụng cụ thiết bị quảng bịp anh em nhé anh em alo trực tiếp cho anh tú cái máy này sử dụng như nào tôi hướng dẫn anh em khi em đến sòng đến sới anh em biết sân chơi của em chơi với quân vị gì thì là anh em phải lập trình trước quân vị đó từ villa thăng long chắn đóm bài thuốc em nhé thì ví dụ tôi biết ở địa phương tôi chơi cái vị bài anh em này có công tắc là em gạt lên này để nó laser lên này em này thì em sẽ lập trình trực tiếp một cái lá vị bài cái công việc này là anh em làm ở nhà anh em nhé không phải đến sòng đi sớm cầm cái lá bài này đặt vào anh em đặt trực tiếp này cái lá bài này lên Đấy, để cho laser nó quét đi quét lại để nó nhận diện cái mặt lưng của quân vị cho nó chuẩn chỉ anh em nhé để nó ghi nhớ lại thì nó sẽ báo cái độ chênh lệch quân về chẵn hay về lẻ sẽ báo trực tiếp cho anh em về máy anh em này đấy khoảng 10 đến 20 giây anh em nhé thì khi em đến xong đến sới thì người ta chỉ cần chơi cái mẫu vị bài này là anh em thể chơi được rồi anh em không phải đặt lá bài vào nữa anh em phải lấy cái lá bài khác anh em này anh em nhé tôi sẽ cắt trực tiếp anh em tôi sẽ bỏ cái vị tôi vừa đánh đi Đấy, vị thì vị làm được chơi rất là ok hoặc anh em biết ở địa phương anh em chơi vị thăng long thì em lập trình trước ở nhà đi hoặc anh em đang chơi trường hợp người ta thay vị thì anh em phải lập trình lại anh em rất hiệu quả thôi Đấy, dễ chơi dễ sử dụng công việc của anh em là gì mới chơi mới vào đồ đều chơi hết em trước khi đi chơi gạt công tắc lên và chuyển chỗ đánh gạt công tắc sang bên phải đèn laser là đo là anh em đánh được Đấy, tôi để làm clip tôi sẽ để trực tiếp nó ra đây khi em đến sòng đến sới anh em đúc máy trong người gạt công tắc lên để cho nó có chẵn có lẻ thì khi làm đủ chẵn đủ lẻ thì máy dùng thì anh em đánh thôi em nhá rất hiệu quả luôn bát đĩa xanh chín của sòng của sới anh em này tôi mở bát này này tứ tử này cái hàng này hàng mới nhất trong bộ môn sóc đĩa bịp rồi cự ly đánh của nó bắt xa từ một m tám đến hai m hai là con là cái đều chơi được dung một đánh nẻ dung hai đánh chắc anh em nhé chơi thì chơi hàng pin sạc pin sạc thì em chơi sạc chúng tôi khoảng 5 tiếng anh em chơi liên tục khoảng hai ba ngày anh em nhá để rất yên tâm không nhất phải là cái là con nó chơi được em này vẫn nẻ này rung rồi đã rung rồi là anh em đánh được rồi anh em này trực tiếp luôn này một rung này hai rung là bạc chắn anh em này tứ tử của anh em rất chuẩn này Đấy, bát đĩa xanh chín anh em nhá à, trước khi sóc tôi kiểm tra nó kỹ lưỡng này anh em lên nhà tôi mua hàng có thể cầm bát cầm đĩa cầm quân vị của anh em đi anh em nhá à, tất cả vị đều xanh chín 100% hàng là hàng mới nhất đẳng cấp nhất anh em em về tôi sóc tiếp này à, úp xong luôn này, có tín hiệu luôn này sóc xong đặt số này máy đo liên tục một đèn một rung bạc lẻ anh em nhé rất chuẩn này tiếng này sai này tôi bỏ qua này bão hòa này lâu lâu nó sai một tiếng anh em nhé một rung này máy thì tôi để đây thì báo rung rất là to khi em lúc tôi người rung rất là êm nhá bạc lẻ này nên anh em yên tâm là nó không bảo to nên anh em không sợ là đối phương nó phát hiện ra không này sóc xong đặt xuống này khẳng định này tiếng này là trong bát trong đĩa nó là lẻ rồi em này mở bát này này tiếng này sai thì bão qua qua này anh em đi chơi nhá phải sạc máy nó pin nó đời lên một chút anh em này này anh em này thì máy báo nó mới chuẩn được một dung này hai dung là chẵn này rất chuẩn này tiếp cho anh em vài tay nữa này lẻ này rất hiệu quả nhá tiếp này dung đầu đánh đấy dung một đánh lẻ dung hai đánh chẵn này bằng này anh em này rất ok này đồ đạc chuẩn chỉ kỳ liệu cho anh em tay cuối này hai tay cuối này em đi chơi cũng có cái nào tốt hơn cái sản phẩm này nữa anh em cả anh em nhá một này một này trong bát trong đĩa lẻ anh em này rất chuẩn chỉ này rồi tiếng này bão rồi thêm tay nữa này một này nẻ này anh em này đồ chơi rất ok cho anh em một hai tay nữa này đi chơi là ăn được tiền rồi hàng này không có đồ là tốt hơn cái đồ này anh em này này dùng xong đánh này chắn này em rất ok nhá tiếp này hàng này mới nhất trong sóc đi bịp rồi không có đồ là qua cái đồ này cả nè này em thấy không rất ok cho anh em tay nữa này đánh đâu được đó này thỉnh thoảng là nó xuyên tiếng bỏ qua đôi khi thì nhả nó làm một hai tay anh em nhá chẵn này em này chồng quân chồng vị để báo hết anh em alo anh tú 0976408888 anh em này thì máy đo quân vị laser Z10 là hàng mới nhất đẳng cấp nhất đi chơi ngụy trang tinh vi đúc trong người không chơi anh em tắt đi này tắt nguồn đi này để cho máy nó nghỉ ngơi anh em này cái giá sản phẩm rất là phải chăng bát đĩa quân cán của sòng sớm mình không liên quan nhà tôi bán tất cả đồ và bị máy mài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài hay không em mua cái sản phẩm gì alo trực tiếp của tôi để được tư vấn miễn phí cơ sở thử hàng trực tiếp qua bến xe mỹ đình hoặc bến xe đông sài gòn em nhé em sao tôi gửi xe khách xe ca đường biêu điện nhận hàng thử hàng thanh toán em nhé cảm ơn em theo dõi clip của tôi